Xin chào tất cả anh chị em. À, trong thời gian vừa qua thì cái thông tin mà các ờ, tổ chức OPEC cộng là đã ra cái tuyên bố là tiếp tục tăng cái sản lượng à, dầu khí thì cổ phiếu ngành dầu khí cũng như là giá dầu khí trong thời gian tới nó sẽ diễn ra như thế nào. Để hôm nay chúng ta có một nhìn khách quan về cổ phiếu ngành dầu khí cũng như là giá dầu khí trong thời gian tới diễn ra như thế nào thì hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi thảo luận cũng như là về chúng ta đánh giá cái ngành dầu khí đặc biệt là cái giá dầu trong xu hướng tương lai gần ở đây chúng ta gọi là trong có thể trong à, từ đây đến cuối năm có thể diễn ra để chúng ta có những cách mà ờ, đưa ra những quyết định hoặc là tham gia hay là rút ra khỏi thị trường trong cái thời gian tới thì trong video này có lẽ chúng ta sẽ có một số góc nhìn như sau ạ thứ nhất là góc nhìn là chúng ta thấy là cái lượng mà dầu khí bơm ra thị trường đặc biệt là uh, OPEC cộng là gồm có cả Nga và một số các à, đối tác liên minh thì việc mà đưa ra cái sản lượng ờ, rất là lớn thì có làm cho cái cổ phiếu giá ờ, dầu khí có thể giảm hay không cái này là cái mà chúng ta cần phải xem xem là thực tế là à, <clears throat> đánh giá một cách khách quan để chúng ta nhận diện ra rằng là việc mà lúc này chúng ta nên bán cổ phiếu dầu khí ra hay không hay là chúng ta có thể bán ra cổ phiếu lại giảm tiếp hoặc là chúng ta có một cái phân tích làm sao để có một cái nhìn khách quan nhất thay vì chúng ta cứ mua bán mua bán theo những cái cảm tính nhất định trong đầu tư cái điều thứ hai nữa chúng ta sẽ nhìn này là những cái phản ứng này nó tác động lên gì ạ cái giá cổ phiếu dầu khí nó tác động lên gì ạ cái cái giá của dầu khí diễn ra như nào thì trước khi chúng ta phân tích tổng thể nhìn về là một là dòng giá dầu khí nếu trong trường hợp uh, OPEC bắt đầu bơm ra cái thứ hai là chúng ta sẽ phân tích rằng là cái ảnh hưởng của gì ạ giá dầu giá dầu đến cái cổ phiếu ngành dầu khí trong thời gian tới và cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ có thể phân tích xem là chúng ta nên uh, nắm giữ hay là tiếp tục bán cổ phiếu uh, cổ phiếu uh, dầu khí trong thời gian tới thế thì tất cả cái điều này các bạn cần phải gì ạ theo dõi kỹ và đây là một cái chương trình <clears throat> mang tính chất là khách quan uh, với những tư duy của Dũng mong rằng là anh chị em có những câu hỏi cũng như là có những cái uh, thảo luận để chúng ta có thể uh, đưa vào đây cho chúng ta một cái nhìn khách quan nhất đầu tiên chúng ta sẽ thấy là cái đầu tiên chúng ta có thể quan sát ở đây đó là OPEC à, OPEC là một tổ chức mà xuất khẩu lớn nhất thế giới về dầu thế thì OPEC là một tổ chức xuất khẩu lớn nhất về dầu thì trong đó chúng ta thấy là có ba thành viên ba cái ba cái nước mà chúng ta là trên thế giới thì có ba cái nước xuất khẩu có khai thác lượng dầu lớn nhất thế giới anh chị em có thể comment ba cái nước mà chúng ta thấy là cái lượng dầu mà khai thác hàng năm lớn nhất thế giới là trong đó gì ạ một là Mỹ Mỹ là nước quốc gia hàng đầu uh, chúng ta gọi là có cái sản lượng dầu khai thác lớn nhất thế giới à, tiếp theo là gì ạ tiếp theo là Ả Rập Xê Út và thứ ba là Nga đây là ba cái cường quốc chúng ta gọi là ba cường quốc rất là lớn có cái sản lượng dầu rất lớn tuy nhiên thì hai nước mà xuất khẩu là dầu lớn nhất thế giới đó là Nga à là Ả Rập Xê Út và Nga Ả Rập Xê Út và Nga là hai nước xuất khẩu lớn nhất thế giới còn trong đó Mỹ thì việc họ phải cần phải tiêu thụ trong nước bởi vì Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới nên cái việc mà tiêu thụ ở trong nước là rất là lớn nên ở đây chúng ta thấy là có hai cường quốc đó là nga và Ả Rập Xê Út là hai cái cường quốc mà chúng ta thấy là nếu trong trường hợp hai cái cường quốc này mà bán à, xuất tức là bơm thêm dầu ra hoặc là rút ra khỏi dầu ra khỏi thị trường thì nó cũng ảnh hưởng lớn đến thị trường à, thế giới. Thế câu chuyện à, mà chúng ta đang thấy ở đây đó là gì ạ? Chúng ta sẽ phân tích một chút về về à, giữa à, chúng ta gọi là chiến tranh à, giữa à, Nga và Ukraine thì trước khi chúng ta nói về phần này thì chúng ta sẽ nói thêm về đây sản lượng mà dầu bơm ra hàng ngày đây chúng ta thấy là sản lượng bơm ra ở ở đây chúng ta thấy là nếu trong trường hợp tới đây bơm ra là 648.000 trên ngày tức là bắt đầu cho là đồng ý tăng sản lượng lên số này nhưng quan trọng là khi mà tăng cái sản lượng như này và hiện tại giá dầu đang ở mức là 117 và nếu trong trường người ta đang ước tính gì ạ sau này thì có giá dầu có thể lên rất là cao bởi vì thực tế là trên thị trường đã có lúc giá dầu đã lên đến gì ạ 140 rồi Dũng nhớ không nhầm 130 mấy gần 140 uh, USD trên thùng rồi tức là ở có một thời điểm nào đó thì giá dầu cũng tăng là rất là cao và vậy cái giá dầu nó tăng cao là do lý do gì thực tế là chúng ta hiểu đơn giản là mang tính trên thế giới thì tất cả hàng hóa nó mang tính đầu cơ hết nó liên quan đến các thể chế chính trị nó liên quan đến gì ạ các tổ chức vận họ cần phải bảo vệ cái quyền lợi của mình cái điều tiên họ cần phải bảo vệ cái quyền lợi của họ nên cái việc bơm dầu ra hay là à, tiếp tục thúc đẩy à, tăng tức là tiếp tục để giữ cho giá dầu ở mức cao đó là một trong những lợi ích của họ sát sưởng họ nên chính vậy thì chúng ta cần phải à, à, xem xét à, đánh giá một cách khách quan chẳng hạn nếu, nếu chúng ta nhìn là OPEC và Mỹ là gì ạ à, à, à, <coughs> chúng ta thấy rằng là đây chúng ta đơn giản một bạn có là OPEC, OPEC và Mỹ là kẻ cắp gặp bà già à Ờ, rất là hay thế thực tế là gì ạ chúng ta biết rằng nga là cái nước mà bây giờ xuất khẩu toàn bộ cái lượng dầu khí sang gì ạ ở châu âu nhưng bây giờ hiện tại thì chúng ta thấy là cái đòn trừng phạt thứ sáu vừa rồi thứ sáu vừa rồi của ờ, các liên minh châu âu ờ, giáng vào vào nga tức là hạn chế cái lượng xuất khẩu sang tuy nhiên thì thực tế nó chả ảnh hưởng gì cả bởi vì chúng ta biết rằng là bây giờ nếu mà nắn dòng đúng không thì rõ ràng là bây giờ uh, nga lại bắt đầu có thể xuất khẩu sang gì ạ bán giá rẻ hơn xuất khẩu sang trung quốc nó trồng cho Ấn Độ và nhiều các đối tác hơn và trong khi đó thì các nước châu Âu lại chuyển sang gì ạ à? Ả Rập Xê Út hoặc nhiều các nước khác nên thực tế nó chả có ảnh hưởng gì cả nếu về góc độ nào đó thì chúng ta thấy là không mua của Nga giá rẻ thì phải mua nước khác với giá cao hơn và người dân các nước châu Âu là người phải chịu cái thiệt hại lớn nhất cái điều đầu tiên chúng ta nhìn thấy bởi vì cái điều thứ hai là gì ạ nếu mà giá dầu cao thì rõ ràng là kinh tế châu Âu là bị ảnh hưởng rất là cao và bây giờ chúng ta thấy là APEC thì bơm ra một sản lượng khá là lớn bây giờ sản lượng này thì chia đều do cho các nước ạ à. đầu tiên là sản lượng này chia đều cho các nước không phải là uh, bất cứ nước nào muốn tăng bao nhiêu để được đâu ạ à. bởi vì sản lượng này chúng ta hiểu là nếu bây giờ xuất khoảng 4 648 trăm nghìn một thùng cũng không chính xác cái cái điều này là Dũng đang đọc thông tin đó. tức là 648 trăm nghìn một thùng thì uh, tăng thêm á, thì rõ ràng là Nga cũng được tăng thêm một sản lượng tương ứng và một số các nước khác cũng tăng lên một sản lượng tương ứng Tuy nhiên thì chúng ta cũng hiểu đơn giản đó là gì ạ chúng ta để ý một chút là rõ ràng là gì ạ nếu trong trường hợp mà gì Ả Rập Xê Út phun ạ thì nó cũng không tăng được bao nhiêu bởi vì cái lượng Nga mà Nga muốn bơm ra hay không là Nga cũng có thể kiểm soát được bởi vì đây là họ chia đều cho các nước chứ không phải là nước nào muốn xuất bao nhiêu thì được và trong khi đó thì cũng có các nước là đã bão hòa anh chị em hiểu không? có những nước thì đã gì ạ có tăng thêm sản lượng thì không tăng lên được nữa nếu muốn tăng thì cũng không tăng được nữa nên nó gọi là bão hòa vậy bão hòa tức là cái sản lượng có thể tăng lên nếu mà theo tính toán của các uh, uh, các tổ chức thì sản lượng có thể chỉ tăng lên một nửa tức là 3.240 328.000 à, à, thùng một ngày à, tức là chúng ta chỉ tăng lên một nửa vậy bây giờ chúng ta hiểu đơn giản đó là lượng cung thì nó vẫn là nhỏ giọt à, lượng cung thì chúng ta vẫn gọi là nhỏ giọt nếu mà số lượng thùng thì nó rất rất là cao nhưng rõ là chia đều cho các nước thì các nước châu Âu các nước gì à các nước khác thì thấy là lượng sản lượng bơm ra rất lớn nhưng thực tế thì cái đáp ứng được cái đáp ứng nhu cầu thì nó lại rất là nhỏ bởi vì chia là chia đều cho các nước chia là chia đều cho các nước chung phải là chia theo kiểu như là Ả Rập Xê Út muốn xuất bao nhiêu thì xuất Nga muốn xuất bao nhiêu xuất đây là nó chia đều cho các thành viên à, APEC nên chính vậy thì chúng ta thấy rằng là cái lượng cung ra trên thị trường nó không phải là quá lớn với thời điểm hiện nay cái quan trọng nữa thứ hai đó là gì ạ hiện tại thì chúng ta biết rằng là nước mà tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới và nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới là nước nào ạ đó là Trung Quốc đúng không đó là Ấn Độ là những cái nước mà tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới vậy bây giờ nếu mà những nước đặc biệt chúng ta quan tâm đến Trung Quốc vậy chúng ta biết rằng Trung Quốc thời gian vừa rồi ấy, thì họ gì ạ? họ đang họ có gọi là no covid tức là <clears throat> không covid thì việc mà việc mà kinh tế của họ trong một thời gian đóng băng từ gọi chúng ta gọi là đóng băng thế thì ở đây chúng ta thấy là việc đóng băng ở đây chúng ta cũng là hiểu đơn giản là họ có cái đây là chúng ta gọi là những chiến chiến tranh thương mại với các nước với nhau họ thực tế là uh, có một số các thông tin khác nhau nhưng mình cũng cũng chưa nghiên cứu sâu ở này đó là Trung Quốc là cố tình để tạo ra tạo ra gì ạ hàng hóa tăng lên và gần như các nước trên thế giới phải phụ thuộc rất lớn vào Trung Quốc và chính vì vậy thì đây là một trong những cái đòn mà Trung Quốc đại Trung Quốc lại là cái nước xuất khẩu à, Trung Quốc là nước xuất khẩu rất lớn zero covid đúng không ạ nước xuất khẩu rất lớn và vừa rồi kinh tế Trung Quốc lại tăng gì ạ tăng tức là thúc đẩy kinh tế Trung Quốc là nước xuất khẩu rất là lớn và vừa rồi Trung Quốc lại gì ạ kích thích kinh tế thì nó làm cho cái đồng nhân dân tệ giảm xuống và khi làm cho nhân dân tệ giảm xuống thì rõ ràng là điều gì diễn ra tức là cái việc mà Trung Quốc được hưởng lợi lợi đơn lợi kép so với cái kinh tế thế giới thì đang gì gặp rất nhiều khó khăn nhưng vì rồi Trung Quốc thì là cái nước mà hàng hóa là công công xưởng của thế giới họ lại gì ạ đóng băng nền kinh tế tức là no covid và sau khi no covid xong thì bây giờ họ lại bơm tiền ra bơm tiền ra và kinh tế của Trung Quốc nó đang bước vào một chu kỳ tức là hàng hóa thế giới đang khan hiếm nên dẫn đến lạm phát gia tăng thì Trung Quốc bơm tiền ra và lại xuất khẩu thì lợi thế là lợi đơn lợi kép và chiến lược này là nghe rất là tuyệt vời vậy chúng ta nghĩ là Trung Quốc có dại gì không họ nhìn thấy Việt Nam họ nhìn thấy rất nhiều nước khác họ thấy rằng cái việc mà gì ạ à? Covid thì Việt Nam cũng kiểm soát rồi và nhiều nước khác kiểm soát rồi mà tại sao Trung Quốc lại no Covid cái bài toán này chúng ta tự phân tích tại vì cái này cũng cũng không không nắm rõ được nhưng tuy nhiên thì đây cũng là một trong những cái mà chúng ta cần phải xem lại quan trọng thứ hai là sau khi mà mở cửa kinh tế cái là Trung Quốc lại bơm ra một số tiền rất lớn và lại nước là nước xuất khẩu xuất khẩu xuất khẩu một lượng hàng rất lớn mà các nước khác thì đang này lạm phát nên rõ ràng là Trung Quốc đang hưởng lợi đơn kép và đặc khi mà xuất khẩu và gia tăng thì rõ ràng là nền kinh tế Trung Quốc nó có một cái lượng nhu cầu dầu khí lớn không ạ lượng nhu cầu dầu khí của Trung Quốc có thể trong thời gian tới lại tiếp tục gì ạ à, tiếp tục gia tăng và thời gian vừa qua thì Trung Quốc cũng đã gì ạ à, đã chúng ta gọi là <clears throat> đã có dự trữ một hàng tồn kho rất là lớn rồi nhưng bây giờ cái việc mà kinh tế việc mà thúc đẩy kinh tế phát triển thì Trung Quốc sẽ gì ạ à, vẫn tiếp tục nhập khẩu một lượng dầu rất lớn nữa nên cái nhu cầu về dầu khí trong thời gian tới về khả năng với góc độ nhìn cá nhân của Dũng thì nó vẫn còn tiếp tục tăng lên thế bây giờ chúng ta lại phân tích một cái biểu đồ thứ hai là biểu đồ giá dầu khí à, chúng ta nhìn này đây là biểu đồ giá dầu khí thì nếu về góc độ biểu đồ giá dầu khí thì thời điểm này chúng ta cũng chưa biết rằng là dầu khí nó còn tiếp tục tăng hay không bởi vì rõ ràng là chúng ta thấy là khi thông tin đưa ra thì giá dầu khí ở đây chúng ta gọi là giá dầu khí nó còn tiếp tục tăng tiếp OPEC tăng sản lượng thì giá dầu khí tiếp tục tăng tiếp nhưng tuy nhiên thì chúng ta có thể hiểu đơn giản là cái khối lượng ở đây này cái khối lượng mà cái đợt trước giá dầu khí nếu mà trong trường hợp chúng ta thấy lượng cung cái uh, dầu khí ở trong cái dạng này nó rất lớn và hiện tại cái chúng ta gọi là theo phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy là đây là cái vùng cản 120 là vùng cản khá là gì ạ là, là cứng khi vùng cản khá cứng mà chúng ta thấy là lần thứ nhất nó kéo lên thất bại và lần thứ hai nó kéo lên với khối lượng nhỏ nên cái khả năng là giá dầu khí trong ngắn hạn là gì ạ nếu chúng ta nhìn về giá dầu khí trong ngắn hạn là nó làm sao ạ trong ngắn hạn á chúng ta nhìn thấy là đây chúng ta có thể là thấy OPEC hay không OPEC thì chúng ta thấy là giá dầu khí về cơ bản thì cái việc mà kéo lên như thế này à, kéo lên như này khối lượng nhỏ thì rõ ràng nó có thể điều chỉnh đôi chút đúng không và cái mốc 120 này à, USD trên thùng là một cái mốc mà có thể à, nó cần thêm thời gian tích lũy à, cái mốc này là cần thêm thời gian tích lũy bởi cái khối lượng lên lớn mà trong quá trình kéo lên đây thì chúng ta cũng thấy là rõ ràng là nó cũng chưa vượt qua được nhưng trong trường hợp nó điều chỉnh ở trong cái vùng này với biên độ nhỏ thì chúng ta không biết là giá dầu nó sẽ đi về đâu Thế là chúng ta cũng không biết giá dầu đi về đâu nên cái việc mà OPEC mà đưa ra những cái à, tăng sản lượng thì thực tế là chúng ta cũng thấy là nó chưa có được giảm mạnh nhưng chen của cổ phiếu dầu khí chen của giá dầu thì nó vẫn đang trên tăng nha cái xu hướng của giờ dầu khí vẫn đang trên tăng vậy chúng ta đặt câu hỏi là nếu trong trường một xu hướng tăng nha, xu hướng tăng mà tin xấu mà có tin xấu thì chúng ta thấy điều gì diễn ra tức là chúng ta là trong một xu hướng tăng mà tin xấu mà đưa ra thì anh chị em biết là điều gì diễn ra chúng ta hiểu đơn giản là nếu mà cổ phiếu hoặc là nếu mà trong quá trình tích lũy của các nhà tạo lập hay nhà tư lớn thì tin xấu mà đưa ra thì thực tế nó sẽ bị bỏ qua nó có thể đôi chút bị điều chỉnh ngắn hạn thôi nhưng tuy nhiên thì để điều chỉnh sâu hoặc điều chỉnh gì ạ điều chỉnh mà chúng ta gọi là mất xu hướng thì có lẽ là nó cần rất nhiều thời gian để để để để có thể điều chỉnh bởi vì nó cần thời gian để phân phối chứ không phải là phân phối ngay cộng chúng ta có thể xem xét ở những cái đỉnh trước đó thì cái thời gian phân phối của uh, cổ phiếu dầu khí nó cần phải một thời gian rất dài đúng không chúng ta nhìn thấy là nếu trong VSA thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây là một cái khoảng thời gian nó có thể một hai tuần hoặc ba bốn tuần năm hai ba tháng trở lên đấy, chúng ta nhìn thấy thời gian đấy nó rất là dài hoặc chúng ta nhìn thấy cái giá dầu khí nếu nó đạt đỉnh ấy, thì cái thật thời gian chúng ta thấy là nó sẽ biến động rất là mạnh ở trên cái đỉnh trước khi giảm xuống và chúng ta cũng biết rằng là nếu mà cổ phiếu dầu khí mà nó nó, nó tăng tốc thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là thường nó phải đây là cái giai đoạn hai và giai đoạn 2 và sau khi giai đoạn 2 thì nó sẽ củng cố và đến một cái giai đoạn 3 à sau cái sau một cái nền thứ hai thì nó sẽ củng cố một cái nền tiếp tục tăng rất là mạnh và chúng ta cũng thấy là nó đã vượt đến 140 USD trên thùng ở đây Dũng ban nay Dũng nói chính xác đúng không tức là có một giai đoạn nó đã lên đến 140 145 rồi thì cái việc mà giá dầu khí nó đang ở trong cái nền nền tích lũy này thì có thể nó lại tiếp tục lên đến con số cao hơn xa hơn nữa trong thời gian tới bởi vì đây cũng là một cái quá trình tích lũy nó lên đây cho nó có thể tích lũy và đấy là chúng ta có thể thấy rằng là nếu chúng ta dự đoán cái giá dầu khí giá dầu khí là cái giá dầu á, có thể tiếp tục lên đến mức cao hơn và khi mà giá dầu nó ở mức cao thì chúng ta cũng cần phải đánh giá với hai cái mặt tích cực và tiêu cực mà tích cực là các cổ phiếu dầu khí đây là những năm mà chúng ta hưởng lợi năm 2014 Dũng nhớ rằng là giai đoạn giai đoạn 2014 thì mình kiếm được cái khoản lợi nhuận rất là cao và liên tục liên tục trong cái năm 2014 và lúc đó thực sự là cảm giác là rất là happy hạnh phúc bởi vì trong thời điểm đó chỉ có cổ phiếu giá dầu khí tăng rất mạnh và chúng ta cũng thấy rằng là ở thời điểm cùng như vậy thì giá dầu khí tăng thì điều gì diễn ra thì lúc này chúng ta thấy là cổ phiếu các ngành khác lại giảm đặc biệt là cổ phiếu liên quan đến gì ạ liên quan đến vận tải liên quan đến gì ạ đến uh, phụ thuộc vào liên quan đến nhiên liệu về dầu nên chúng ta thấy là sẽ có những cái cổ phiếu khác sẽ bị giảm và đặc biệt là lạm phát sẽ bắt đầu gia tăng vậy lạm phát gia tăng thì chúng ta thấy là à, liệu lạm phát gia tăng thì ngân hàng có được lợi không liệu lạm phát gia tăng thì các cổ phiếu ngành khác có được hưởng lợi không thì chúng ta cần phải biết chúng ta cần phải nắm rõ được chứ bây giờ nếu mà bây giờ giá dầu có khả năng tiếp tục tăng giá dầu tiếp tục ở mức ở cao mà chúng ta thấy là lạm phát lại tiếp tục là duy trì mức cao và chúng ta cứ mua sau lại tích sản sau lại mua để để đầu tư chung và dài hạn và trong khi đó cổ phiếu dầu khí nó đang là một cái trend rất là tốt thì tại sao chúng ta lại làm một cái việc mà nó nó hơi ngược đời đó là tiền nó ở đâu thì chúng ta tập trung ở đó đúng không tiền ở đâu thì chúng ta tập trung ở đó thì trước khi mà chúng ta quay trở lại dòng dầu khí thì chúng ta cũng phải xem lại là bây giờ nhá chúng ta cứ tổng kết lại ở phần đầu đó là chúng ta gọi là nó mang tính chất kinh tế vĩ mô nó liên quan đến gì ạ à? những cái yếu tố tác động lên giá dầu thì chúng ta sẽ tổng kết lại sau đó chúng ta phân tích về cổ phiếu dầu khí cái điều đầu tiên là cái gì ạ OPEC thì bơm tiền à, bơm khí rất là à, biêu bơm cái lượng dầu trong thời gian tới là bơm rất là lớn về các bạn lớn nhưng thực tế sản lượng này có khả năng nó chỉ được bơm một nửa thôi lý do gì vì, vì cái sản lượng này nó chia đều cho các nước nên có những nước mà gần như phun công suất rồi Đấy, nhiều nước là phun công suất rồi nên công suất ra cũng không xuất được nữa nên ở đây chúng ta là phun rồi thì xuất làm sao xuất nữa nên ở đây chúng ta thấy Ả Rập Xê Út mà muốn à, bơm ra thì cũng không bơm được nhiều hơn bởi vì ông cũng à, chỉ lưu một lượng nào nhất định thôi cái điều thứ hai là Nga là một cái nước mà chúng ta cũng chiếm thị phần rất lớn thì cái việc mà Nga muốn bơm hay không tính là việc của Nga đúng không trong trường hợp mà Nga thấy là giá dầu cũng xuống giảm thì Nga có thể là không bơm sản lượng bởi vì Nga được phép bơm là sử như Nga là sử như họ bơm được gì à 50 nghìn thùng chẳng hết một ngày tức tăng thêm năm nghìn rồi thì họ có thể bơm họ có không bơm bởi vì họ được phép thì họ thích bơm thì họ bơm họ không thích bơm thì họ không bơm thì có thể lượng dầu của nga bơm ra hoặc là nga cũng có sự liên kết rất nhiều với các thành viên apec nên việc là các thành viên trong cái nhóm đấy họ muốn bơm hay không bơm thì cái việc đấy là cũng là cái việc mà họ có thể à, đưa ra những quyết định được đấy là cái đầu tiên mà chúng ta có thể thấy cái cái, cái việc mà à, chính trị nó là cái cái như vậy ạ cái điều thứ hai là chúng ta thấy rằng là nhu cầu thì rõ ràng là nhu cầu Trung Quốc đang gia tăng hồi phục kinh tế sau Covid cũng gia tăng đặc biệt là kinh tế Mỹ cũng đang có sự hồi phục rất là mạnh bởi vì cái lượng tức là cái cái việc làm cũng đang gì ạ tức cái cái cái việc làm việc làm chúng ta nhìn thấy là việc làm ở Mỹ trong trong thời gian vừa rồi là cũng bắt đầu cũng gia tăng rất mạnh nên rõ ràng là khi việc làm gia tăng thì người ta đi lại nhiều hơn mùa hè du lịch nhiều hơn này đúng không mùa hè kinh tế hồi phục người ta du lịch nhiều hơn tất cả nhu cầu trên thế giới nhiều hơn nên cái giá xăng dầu giữa nguồn cung và cầu có thể chúng ta thấy là rất khó để gặp nhau trong thời gian điểm này nên cái khả năng mà cổ phiếu dầu khí hay giá dầu có thể bị điều chỉnh đôi chút ở vùng này vì nó gặp cái mục cái cái đỉnh là 120 USD trên thùng nhưng tuy nhiên thì cái việc mà gì ạ tuy nhiên cái việc mà nó điều chỉnh thì nó điều chỉnh thôi cái khả năng nó giữ ở trên nhịp này và tiếp tục đi lên trong thời gian tới là vẫn có thể xảy ra bởi vì nếu đánh ra một cách khách quan thì chúng ta thấy rằng là à, cổ phiếu giá dầu khí vẫn chưa có sự phân phối ở đây à, tiếp tục là gì ạ chúng ta sẽ đến với gì ạ đến với giá của các nhóm cổ phiếu dầu khí thế thì chúng ta quay trở lại cái nhóm cổ phiếu dầu khí mọi người vẫn đang quan sát ở đây thì trước hết chúng ta thấy là ở Việt Nam thì chúng ta quan sát các chỉ số VN Index và chỉ số VN 30 đây là chỉ số à, vn index uh, VN 30 thì về xu hướng thì chúng ta cũng thấy rằng đây là một nếu trên cái biểu đồ tuần chúng ta gọi là biểu đồ tuần thì chúng ta thấy rằng là có thể trong ngắn hạn thì trong cái gì ạ tuần nó đang có sự hồi phục ngắn hạn nhưng về tổng thể thì chúng ta thấy là nó đang vẫn là xuống giảm đúng không về tổng thể vẫn là xuống giảm nhưng trong biểu đồ tuần ngắn hạn thì chúng ta thấy là đang có sự hồi, hồi phục vậy cái sự hồi phục này nó sẽ đi đến đâu thì thực tế chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này nó đang gặp một cái cản rất là lớn từ VN30 VNX này nó đang cản rất lớn là 100 1340 là cái vùng cản này nên để nó xuyên thủng qua vùng cản này thực sự là trong thời điểm trong những cái thời gian tới là là khó lý do à, chúng ta gọi là khó bởi vì thứ nhất là gì ạ một là chúng ta thấy rằng là các cổ phiếu về ngân hàng một là không có dòng tiền tham gia dòng tiền chứ là dòng tiền để tham gia cổ phiếu ngân hàng không nhiều đấy chúng ta có thể vào chúng ta search chúng ta tìm kiếm và xem biểu đồ chúng ta nhìn thấy rất là rõ cái điều thứ hai là chúng ta biết rằng là lạm phát đang gia tăng thì lãi suất ngân hàng trong thời gian tới lại tiếp tục gia tăng tiếp rồi lãi vay cũng nhờ huy động sẽ gia tăng và khi mà lay vay huy động tăng thì bản thân các dòng tiền lớn họ không tội gì họ mua cổ phiếu lúc này tại vì ông lớn là ông rất thông minh ông không giống như chúng ta là chúng ta cứ giao dịch theo cảm tính theo gì ạ theo cái quan điểm cá nhân mà các nhà đầu tư lớn thì họ đều phải có những chiến lược rất là rõ nên đầu tư có hai cái kỷ luật và chiến lược là hai cái để quyết định thành công ba anh chị em đã vừa rồi nếu trong trường hợp mà cái khóa anh chị em đã học cái khóa học đó là là bí mật đầu tư chứng khoán thì có hai cái nguyên tắc là kỷ luật và chiến lược là hai yếu tố quyết định đến thành công của mỗi nhà đầu tư thì comment số 1 ạ kỷ luật và chiến lược chứ không phải là đầu tư theo cảm tính theo nghĩ theo mách nước hoặc là theo uh, gọi là ai đó Ờ, tổ tiên mách bảo chẳng thế thì cái này là cái có thể chúng ta sẽ dẫn đến một cách là thua lỗ mà không biết tại sao thua lỗ cái điều thứ hai chúng ta cũng thể thấy được là những cái chỉ số trong VN30 thì chúng ta cũng thấy tương tự tương đồng trên cái chỉ số VN Index đó là rõ ràng ở trên cái vùng là 1.400 là cái mốc khá là cứng nên nếu trong trường hợp có hồi thì chúng ta thấy là nó chỉ có một lượng nhỏ cổ phiếu hồi thôi chứ không phải tất cả đều hồi nhưng ở đây chúng ta đang nói là cái cổ phiếu mạnh nhất nhóm mạnh nhất trong thời gian tới chứ không nói về nhóm nào cả thế thì nhóm mạnh nhất trong thời gian tới thì chúng ta có thể quay trở lại về dòng dầu khí dòng dầu khí chúng ta có thể nhìn về cổ phiếu gas thì chúng ta nhìn thấy đầu tiên là cổ phiếu dầu khí thì rõ ràng là dòng tiền nếu trong thời gian ngắn thì rõ ràng dòng tiền tập trung rất là mạnh vào cổ phiếu gas nếu nhìn đây chúng ta thấy là nếu trong biểu đồ tuần thì chúng ta thấy dòng tiền tham gia rất mạnh tuy nhiên ở trên cái đỉnh này thì chúng ta cũng phải thấy rằng là đỉnh này là một cái đỉnh rất là lớn cái đỉnh này cũng là lớn để có thể vượt qua nên nếu mà chúng ta ý định để mua vượt đỉnh ở trên vùng này thì chúng ta có thể gọi là mắc võng trên đỉnh trường trinh tức là chúng ta gọi là tiếp tục mắc võng ở trên này và khi chúng ta mắc mắc võng thì điều gì diễn ra ở đỉnh mà chúng ta lại cứ mắc võng ở trên cái đỉnh mà bão thì to đúng không bão thì to gió thì lớn và chúng ta lại cứ mua cổ phiếu vượt đỉnh mà khi nó chưa có tích lũy thì chúng ta lại thấy rằng là chúng ta lại tiếp tục bị thua lỗ và cứ mua vượt đỉnh để thua lỗ nên cổ phiếu này các bạn lưu ý là nếu chúng ta đã bỏ qua những cái nhịp giả sử điểm mua này rồi thì chúng ta cũng tốt nhất là cứ để cho cổ phiếu nó gì ạ nó rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư ở vùng này bị kẹt rất là nhiều đây vùng này cũng bị kẹt rất là nhiều trước khi chúng ta tham gia vào một cái nhịp sau này bây giờ hiện tại thì Dũng cũng không biết rằng là nó nó bao giờ nó tích lũy xong nhưng về cơ bản chúng ta bỏ qua cái nhịp mua khi mà nó vượt qua cái đỉnh ngắn này thì chúng ta cũng phải kiên nhẫn để đợi chứ không phải là chúng ta lại tiếp tục tham gia vào bởi vì thị trường sau khi nó điều chỉnh thì cổ phiếu nó bị điều chỉnh và chúng ta lại bị thua lỗ và đấy là cái giá mà chúng ta phải trả nếu thiếu kiến thức dạng thứ hai là chúng ta thấy là đây nó cũng là một cái cổ phiếu như là BSR cái cổ phiếu này thì Dũng nhớ không nhầm là hiện tại không biết nó chuyển sang Hồ Chí Minh chưa nó sang Acom đúng không thế thì cổ phiếu này bây giờ nó cũng gặp một cản rất là lớn phía trên này cản cực kỳ lớn và vừa vừa rồi nó vượt qua cái đỉnh này thì nhiều khả năng nó sẽ hình thành cái mẫu hình vai đầu vai ngược hoặc là mẫu hình có thể là tách tay cầm ở đây mẫu hình tách tay cầm là cái mẫu hình mà sau khi kéo lên và rũ bỏ với khối lượng nhỏ ở đây thì cổ phiếu sẽ bắt đầu đi lên nên giả sử chúng ta có mua ở vùng này dù là giá dầu nó tốt thực tế là lúc này chúng ta sẽ thấy là do OPEC mà nó gì ạ à, nó đưa ra cái sản lượng mà bơm ra thì không phải là do OPEC bơm ra mà do cái cổ phiếu này nó vượt đỉnh và nó đang ở trên vùng kháng cự mạnh mà nó điều chỉnh thì chúng ta giải thích cho là do OPEC nó bơm tiền ra đúng không ạ? Đấy là cái câu chuyện mà người ta vẫn cứ kể cho chúng ta nghe thường xuyên là thường thì cổ phiếu khi nó lên đến một thời điểm nào đó thì người ta cần phải tìm ra một cái nguyên nhân nào đó để giải thích cho cái câu chuyện này còn vì vì nó gì ạ? Nó không có cái gì để giải thích nên họ sẽ tìm cách để giải thích cho câu chuyện này giống như mà à, các bạn đã thấy ở đây bao nhiêu bạn đã thấy là khi mà thị trường giảm thì họ đi tìm một lý do để giải thích chẳng hạn khi mà thị trường chung đạt đỉnh và nó rơi xuống thì mọi người cứ đi tìm các lý do để giải thích nhưng thực tế là mọi thứ nó đã phân phối và nó đã báo trước rồi các tổ chức nó báo trước rồi còn cái vùng này nó giảm là nó cứ giảm thôi không phải là do cái nguyên nhân nào đó nên chúng ta thấy là đầu tư mà theo cái cảm tính mà cứ đi tìm lý do là chúng ta sẽ thấy là chúng ta suốt ngày đi tìm lý do để chúng ta bàn bao bảo vệ bào chữa cho chúng ta và thậm chí chúng ta đổ lỗi một cách gì ạ à, không đáng từ không thương tiếc với những lý do như vậy chúng ta cũng sẽ thấy rằng là nhì cổ phiếu như là PVS nó cũng nếu các bạn nào mua rồi thì các bạn tiếp tục theo dõi thêm bởi vì đây là mấy vùng mà chúng ta cũng thấy nó rơi rất mạnh và nó tiếp tục kéo lên để tiếp tục kéo lên để xuyên thủng qua cái vùng 34 này khoảng khoảng 34 này trước khi nó lại có một cái quá trình tái tích lũy giống như cái cổ phiếu gì ạ à? BSR nó cần phải có quá trình tái tích lũy nên lúc mà thị trường điều chỉnh thị trường tới đây nó sẽ điều chỉnh và cái cổ phiếu này nó sẽ có những cái đợt điều chỉnh thì đây không phải là cái điều chỉnh để để điều chỉnh để thị trường đi xuống mà cái điều chỉnh này để chúng ta tìm ra cái điểm hỗ trợ tốt nhất sau đó chúng ta mua vào hỗ trợ tốt nhất chúng ta mua vào nên cổ phiếu nó vẫn cứ như vậy nhưng quan trọng là chúng ta cần phải kiên nhẫn nếu bạn đang có mặt ở đây rồi hãy đợi cho nó chạy nốt trên cái đoạn này và chúng ta hãy thoát ra và đợi có thể một hai thậm chí ba tuần hoặc là nhiều hơn để cổ phiếu này tái tích lũy trước khi chúng ta lên tàu trước khi chúng ta lại tiếp tục một hành trình mới đó là cách làm sao để chúng ta kiếm được lợi nhuận có thể nhiều phần trăm hơn trong thời gian ngắn và rõ ràng là các bạn biết rằng là để kiếm được lợi nhuận 100 200 phần trăm lợi nhuận một năm nó không phải là cái điều gì quá thử thách với chúng ta mà cái quan trọng là chúng ta cần phải kỷ luật kỷ luật muốn kỷ luật là chúng ta cần phải kỷ luật chính mình và chúng ta cần phải hiểu về nó chúng ta kỷ luật được và hiểu về nó thì chúng ta phải kế hoạch kế hoạch và chúng ta có chiến lược để chúng ta đưa ra trước khi chúng ta tham gia thị trường chứ không phải là chúng ta cứ nghe theo cảm tính là OPEC bơm ra ngày mai mà thị trường nó giảm thì bảo là do OPEC bơm ra nhưng thực tế là kể cả OPEC có không bơm ra thì chúng ta cũng biết rằng là rõ ràng là kéo lên mà không có khối lượng thì kiểu gì khả năng điều chỉnh có thể nó lên tiếp nhưng cái khả năng điều chỉnh trong tuần tới hoặc sau tuần sau nó sẽ diễn ra chúng ta cũng thấy nhiều các cổ phiếu khác trong cái nhóm ngành dầu khí nó cũng tương tự như vậy nó sẽ tiếp tục ở trên cái vùng này và nó đang test cung và cái quá trình test cung như này thì rõ ràng là chúng ta thấy là nó cần cần tiếp tục đi lên và trong cái nhóm này thì chúng ta cũng nhìn thấy nhiều cổ phiếu như là Vivian nó cũng cần để à, củng cố cái xu đi lên nhưng những cái cổ phiếu này những cổ phiếu yếu nhất trong ngành yếu nhất trong ngành đó chúng ta nhìn thấy BSR đã gì ạ đã vượt đến cổ phiếu thứ hai là GAS cũng vượt đến thứ ba là PVS thì cũng mạnh hơn trong đó PVD và gì ạ à, PVChan là nó yếu hơn nên chúng ta hãy gì ạ nếu mà nói về lựa chọn thì chúng ta sẽ thấy là những cổ phiếu này cho cơ hội thì chúng ta lựa chọn cuối cùng trong cái nhóm đấy bởi vì những cổ phiếu mạnh là nó đã chạy trước và sau này nó sẽ gì ạ à, tái tích lũy trước trước khi nó tăng nhanh còn trong trường hợp cổ phiếu nó theo sau thì thị trường có điều chỉnh thì nó sẽ điều chỉnh rất là mạnh nên bạn mua cổ phiếu mà bét bạc thì bạn sẽ gặp rủi ro hơn rất nhiều so với mua cổ phiếu mạnh hơn thị trường ở đây chúng ta cũng sẽ nhìn thấy một vài cổ phiếu như là chẳng hạn như là đạm phú mỹ thì chúng ta cũng thấy rằng ở phía trên này là cản rất là lớn ở đạm phú mỹ là cản rất lớn đây chúng ta gọi là dòng tiền đã phân phối rất là lớn ở đây và trong quá trình đi lên ở đây chúng ta nhìn này đi lên ở đây mà nó không có dòng tiền mạnh tham gia vào thì chúng ta cũng thấy là thôi chúng ta dừng này ở đây nhá bởi vì những cái dòng tiền mà tham gia nó không đủ mạnh thì chúng ta tạm dừng ở đây hay là CDO chúng ta cũng thấy à, CDCM thì cũng nhìn thấy tương tự như vậy tức là cái cản ở trên phía này dòng tiền lớn đã phân phối ở đây mà nó bị gãy này thì để tái tích lũy trên cái vùng tiếp theo là rất là khó thực sự là như vậy nên ở đây chúng ta có những cái chiến lược là những cái cổ phiếu nào mạnh nhất là chúng ta thời gian tới là phải bám sát bám sát theo dõi rất là kỹ còn việc mà chúng ta bỏ qua cơ hội rồi thì không mua được nữa tốt nhất là ngày mai tăng cũng không mua còn bạn nào mà đang gì à, nắm giữ thì chúng ta cũng xem là một là phản ứng nó giảm quá mạnh thì chúng ta cũng bán ra nhá phản ứng giảm quá mạnh nó chúng ta bán ra những cái khả năng này thì Dũng cũng đánh giá nó không cao chắc là khoảng là hai đến 30 phần trăm thôi tức cái tỷ lệ rất là thấp còn trong khi đó 70 phần trăm là nó vẫn chạy hết một cái đoạn tức là đoạn để nó cần thời gian tái tích lũy trước khi nó gì ạ trước khi nó cần bước vào một chu kỳ mới đây là để chúng ta nhìn rõ là vậy trong cái hôm nay Dũng sẽ có cái tổng kết để các bạn có thể thấy được là phân tích như sau điều đầu tiên là việc bơm tiền à, bơm ờ, à, tiếp tục bơm các OPEC tiếp tục bơm bơm à, dầu ra thì về cơ bản nó sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến hiện giá dầu trong thời gian tới bởi vì nhu cầu thì hiện tại đang rất là lớn cái thứ hai là việc mà bơm này nó nó gì nó bơm đều cho các tưởng nên theo cái tỷ lệ của các thành viên OPEC thì rõ ràng là các thành viên thì có những thành viên họ đang gì ạ họ đang gì ạ các thành viên họ đang làm gì các thành viên họ đang không có khả năng nha họ không có khả năng bơm ra họ không có khả năng bơm ra bởi vì họ đã phun hết công suất rồi và chúng ta thấy rằng vừa vừa rồi nếu chúng ta để ý một chút là gì ạ trong một cái xu hướng giảm á thì rõ ràng bên Mỹ bên một số các nước như là nhập khẩu dầu rất lớn Nhật hoặc là một số các nước đồng minh á vừa rồi họ bơm ra một sản lượng rất lớn mà bây giờ càng bơm thì bơm rõ ràng bơm ra bao nhiêu thì giá dầu vẫn cứ lên bơm ra bao nhiêu giá dầu cứ lên Chúng tỏ là hiện tại cái sức mạnh của giá dầu nó đang rất là lớn chúng ta vừa rồi mỹ chúng ta là kho xả kho chiến lược đúng không xả kho chiến lược mà giá dầu vẫn cứ tăng Đấy, trong đó thì có có nhật trong đó có cả australia xả một lượng lớn mà cuối cùng giá vẫn tăng bây giờ nếu mà kho này mà nó hết thì các nền kinh tế đấy sẽ bị ảnh hưởng rất lớn nên cái việc mà giá dầu vẫn tiếp tục neo mức cao thì đấy là chúng ta thấy phải biết rằng là lúc này nếu mà mà chúng ta không tham gia vào cái nhóm cổ phiếu mà có dòng tiền tham gia vào hoặc là nhóm cổ phiếu có khả năng trong số đi lên thì đầu tư nó sẽ gì ạ à, vẫn bị thua lỗ mà lỗ rất là nhiều và trong khi trường hợp mà chúng ta lại tiếp tục mua vào cổ phiếu trong cái nhóm mà như là chứng khoán nó cũng không phải là được hỗ trợ trong thời gian tới nên lại mua vào xong lại om vào trong vài năm nữa thì rõ ràng lúc mà con nó cần tiền học hành lúc thì vợ nó cần tiền để đi chợ thì không có là là mệt đấy và lúc này chúng ta không có cơ hội để đầu tư chứng khoán nữa nên mong rằng các bạn sau những video này thì các bạn học được một cái điều gì trong cái video này thì các bạn có thể comment ở phần bên dưới hoặc là các bạn có những cái ý kiến góp ý như nào đấy thì cũng mong là các bạn hãy góp ý để kênh được phát triển mạnh hơn tốt hơn và một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn à, ok và nếu các bạn nào lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng thì hãy nhớ là bấm vào kênh ở bên dưới để lần sau Dũng phát thì bạn sẽ là người mới nhất à, sớm nhất theo dõi kênh của Dũng trong cái chương trình như hôm nay chúc các bạn à, à, có những cái quyết định à, tốt nhất trong quá trình đầu tư của mình xin cảm ơn rất nhiều hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo xin cảm ơn